Xin chào mình là Thảo 23 tuổi đã tốt nghiệp đại học Hiện tại mình đã ra ở riêng và đây sẽ là clip một ngày ở nhà của mình Việc đầu tiên mình làm sau khi ngủ dậy đó là gập chân màn rồi chạy ra ban công để hít khí trời vươn vai thật là sảng khoái Và tiếp theo thì mình sẽ tự làm đồ ăn sáng Khi mà do Covid nhiều hàng quán đóng cửa mình cũng không có nhiều lựa chọn cho bữa sáng và cũng muốn hạn chế đi ra ngoài nên mình quyết định ăn ở nhà là những lúc mình thấy mình thật là dũng cảm khi mà ra ở riêng kỹ năng nấu nướng bằng không Thật sự là gần một tuần vừa rồi ở nhà tự nấu nướng Sau ba lần hết bỏng rồi đứt tay Thì kỹ năng của mình nấu nướng cũng có vẻ đã cải thiện hơn rồi Trước khi ăn sáng thì mình sẽ thường lên mạng xem qua tin tức, check email rồi tìm hiểu một số thứ thông tin mình đang cần Hôm nay mình quyết định ăn khoai tây nghiền với thịt bò và salad bắp cải Loanh quanh ngồi học và đọc các thứ đã gần hết buổi sáng Nên mình lại bắt tay vào công cuộc nấu ăn một lần nữa Đa số các món trước khi mình nấu, mình đều phải gọi điện cho mẹ tham khảo trước, xong rồi lên mạng xem thêm. Trộm vía là mình vẫn chưa bị đói hôm nào, chỉ bị đứt tay vài lần thôi. Và có thể nhìn thấy rằng là tầm một tháng trước khi mà mình còn đang chật vật như thế này Hiện tại mình đã tiến bộ lên khá nhiều rồi đúng không? Đã bớt chỉ bậy khi nấu ăn rồi, rất nhiều luôn ý Và các tình huống éo le khi nấu ăn thì cũng đã giảm đi khá khá rồi Tới chiều thì mình quyết định ăn nốt quả bơ Chỉ để lấy hạt bơ ra trồng Nhìn bơ của cây nhà mình và cây nhà hàng xóm thật là tủi thân đấy Ở riêng mình mới nhận ra có bao nhiêu công việc ngớ ngẩn không tên Bình thường chả mấy khi phải làm Nhưng mà ở riêng thì không thể nào mà lười được Nên đành phải lấy hết động lực ra để làm Nhiều hôm cũng lười lắm chứ Có người bảo với mình rằng ở nhà mà tự lập thì cũng được nhưng mà mình nghĩ không phải thế đâu khi mà ở riêng thế này mình mới thật sự thấy được những điều đấy chứ ở nhà với mẹ hiếu thì chắc là chẳng bao giờ mình làm lớn được mất Covid thì mọi người cũng hạn chế ra đường Hôm nay trời rất đẹp, thế nên cậy quan hệ nhà bạn có tầng thượng cao Mình đã rủ Minh Cói đi ngắm hoàng hôn Buổi tối về nhà cũng đã muộn Nên mình chỉ đi tắm, ăn tối rồi nghỉ ngơi là tới giờ đi ngủ của mình Nhấn mạnh là giờ đi ngủ của mình nhé Vì mình ngủ lúc 10 giờ 30 tối cơ của mình Thế còn ngày của mọi người thì thế nào? Chúc mọi người có một khoảng thời gian thật là bình an trong mùa Covid này nhé xem lại cái clip của mình thấy kiểu cả một ngày mình chỉ có ăn uống nấu ăn cho lại ăn cho ngủ ấy nhưng mà thực ra là kiểu là khi mọi người ở nhà mọi người cảm thấy là kiểu cả một ngày nhà mình sẽ không có một tí năng suất nào cả xong rồi ấy, nhưng mà chắc là mình nghĩ điều tốt nhất là mình nên có thể viết ra một cái list hàng ngày sẽ làm gì mình sẽ có plan gì vì căn bản là mình vẫn có plan và mình vẫn kiểu theo kịp được cái plan đấy và xem là mình làm được những cái gì rồi và đó là một ngày của mình mong là mọi người thích sức clip này haha đôi khi là nghĩ là ra ở riêng cũng là một gọi là ý tưởng khá là sáng suốt bởi vì là mình khá là tận hưởng nó và mình cũng cảm thấy là mình đang kiểu trưởng thành dần từng ngày trong khi mà mình đang ở riêng thế này nên là nếu mà trong thời gian tới có gì vui thì mình sẽ quay cho mọi người xem nhé bye bye